yeah. Dạ. chào các bác nhá shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em loa và phụ kiện phụ kiện săn bẫy nhá hôm nay xin giới thiệu cho các bác uh, chi tiết về cái bộ thòng bẫy đa năng mà shop đang cao cấp đang uh, cung cấp cho anh em nhá bộ thòng lưỡi đa năng hàng cao cấp nhá giới thiệu với anh em à, chi tiết và cái thòng bẫy như này xem như thế nào để các bác nắm được mua hàng cho nó yên tâm nhá ngoài thòng bẫy ra thì bên shop còn có cung cấp thêm con mồi giả à, như là con cuốc này này các bác nhìn đây à, con cuốc cái hàng này thì hàng rất là đẹp không như cái hàng đợt trước hàng đợt trước thì nó không được đẹp lắm không được đẹp bằng con hàng này hàng đẹp cực kỳ các bác nhá anh em nhận được là không phải chê hầu như là không phải chê tiếng nào hết là cái hàng chim mồi giả này các bác mua thòng thì ờ, kết hợp mua luôn ờ, chim mồi giả nhá shop cảm ơn nhá ở đây là bộ thòng bẫy đa năng này à, trước khi giới thiệu với các bác thì nói giá cho các bác luôn để các bác tiện theo dõi để các bác mua hàng à, thòng này là thòng hàng đẹp hàng làm cầu kỳ hàng cao cấp hàng đắt tiền nói trước với các bác là như vậy à, giá của nó là 700 nghìn đã bao gồm cước chịu phát nhanh cho các bác và mỗi bộ thòng này sẽ tặng cho các bác thêm 5 ờ, sợi dây 5 sợi dây thòng để các bác sơ cua trong cái trường hợp bị đứt các bác tự thay thế nhá thòng này là giá đắt là 700 bao cước chuyển phát nhanh cho các bác đi toàn quốc nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cho người thao hàng còn các bác nào mà có nhu cầu không muốn nhận nhanh túc tác nhận từ từ Ờ, chuyển phát thường thì là cái giá nó sẽ được ờ, giảm xuống thì lúc đấy là các bác trao đổi trực tiếp với lại ờ, thỏa thuận với shop nhá thế còn shop cứ bán theo cái giá là bao ship chuyển phát nhanh cho các bác giá 700 nghìn đây các bác nhìn nhá à, bộ thòng này ấy, chất liệu đầu tiên cái khung thòng này làm bằng kẽm nhá làm bằng thép thép AC các bác nhá thép AC là gọi là cái thép uh, lõi dây cáp điện đấy là thép này là thép không dỉ các bác càng ngày càng dùng thì nó càng xanh này xanh đẹp ra nó không có han không có dỉ nhá đấy thép AC chứ không phải là sắt sơn các bác nhá à, chất liệu dây thòng các bác nhìn đây em quay tổng cho anh nhìn mình thấy tổng thể à, làm rất là đẹp rất là tròn đều đạt gần như là tới ờ, những cái vòng phòng này này nó đều nhau tới hơn 90 phần trăm các bác nhé còn đòi hỏi 100 phần trăm thì đúng là không thể đòi hỏi được nguồn là hơn 90 phần trăm các bác nhìn thấy rất đều rất đẹp thòng này làm rất là kỹ các bác nhìn phía trên này và cái dây liên kết dây liên kết này, dây liên kết giữa giữa dây thòng và khung được liên kết bằng sợi đồng và quấn phía cuối của mỗi lượt liên kết này là có dán keo lại cho khỏi bị bật dây đồng người ta chứ không phải là, là liên kết bằng cái sợi ờ, dây chỉ đâu các bác nhá dây chỉ dây dù đâu nó rất là kém theo thời gian nó mục là nó hay bị đứt còn dây đồng này là nó rất là bền còn các bác nhìn đây này cái thòng này làm rất là kỹ càng chính xác rất độ chính xác rất là cao các bác nhìn đi 10 khung đang xếp vào nhau mà cái liên kết này này độ chia chia chia dây thòng ấy chia thòng ấy nó đều nhau đến 99 phần trăm luôn nó thẳng tắp luôn các bác nhìn thấy không không có so này không có so này lấy nửa ni luôn nhá đây còn phía góc này, này các bác nhìn này 10 khung bẻ 10 góc y như nhau luôn đấy cái đồ này đồ làm rất kỹ các bác uh, shop nói đầu tiên là cái giá cao ấy là lý do như vậy nhá đây các bác nhìn này không có đào nhau chăn bằng bằng chân triệu luôn hàng làm rất là kỹ càng nha các bác nhá à, cái miếng uh, miếng gỗ mà mới gỗ dưỡng này nhá gỗ dưỡng này ấy, thì cũng làm rất là kỹ càng ở phía dưới này thì khoét uh, hình bán nguyện hai bên để tạo ra cái thẩm mỹ và cái gỗ này ấy thì có được uh, được phủ qua một lớp PU các bác nhá phủ qua một lớp PU để cho nó chống ngấm nước rồi đấy cho nó bền hơn đấy chứ không phải là cái gỗ gỗ thịt không đâu các bác nhá gỗ thịt không thì không có cái màu này đâu màu này là đã nám qua lớp PU rồi và các bác để ý cái tay cầm này tay cầm này là chất liệu inox các bác nhá tay cầm chất liệu inox à, thiết kế rất là tinh xảo khoét lõm xuống đấy khoét lõm xuống cái này thì cái mẫu hồng này thốt ba shop đã bán từ trước đến giờ rồi nhưng đặt trước thì nó có ít hàng quá nhiều khi ờ, về chưa kịp làm clip anh em đã lấy hết rồi thì đợt này từ bây giờ là cái nguồn hàng nó sẽ dồi dào hơn à, giới thiệu chi tiết với các bác là như vậy nhá à, cái à, tay cầm này có khét trũng xuống để cho các bác cầm nắm vào đây nó rất là thoải mái nó rất là dễ chịu nhá và nó tạo nên cái th tính thẩm mỹ cao cái hàng này là hàng làm rất là kỹ các bác nhìn đây thì các biết này quay trực tiếp đây thế đây là về cái à, về phần sơ sơ mà mà bên ngoài bây giờ tôi sẽ giới thiệu uh, chi tiết đến các bác đến cái sợi dây thòng nhá. cái sợi dây thòng đây em quan sát là thằng các bạn thấy được một cái vòng này à, cái này ấy, được làm bằng cước các bác nhá bằng cước nhật cước nhật này phía cuối này là có sợi dây dù siêu bền à, em quan sát cái khuyên đồng của cho anh em xem rõ không à, cái khuyên đồng này phía cuối nữa là có khuyên đồng và khuyên đồng này được hàn theo công nghệ là hàn bạc không phải là công nghệ hàn hơi bình thường hàn gió đá bình thường đâu các bác nhé công nghệ hàn bạc đấy làm rất là kỹ em quay rõ cái này đi thấy rõ cái này không hay là tối Để sang cái này cho sáng này thấy rõ ra không ờ, Ờ, nhìn rõ cái dây này nhé cái dây này là dây đan theo kiểu ờ, đan theo kiểu ờ, đây này đan theo kiểu tết sam các bác nhé đan theo kiểu tết sam tóc chứ không phải là đan theo kiểu đây các bác nhìn nó này cái màn hình điện thoại nó hơi lóa nói chung là nó đan theo kiểu tết sam tóc bốn sợi đan vào với nhau nhé bốn sợi đan vào với nhau chứ không phải là cái kiểu xe tròn đâu các bác nhé không phải kiểu xe tròn đơn giản kiểu xe tròn đơn giản thì nó rất là dễ rồi và độ bền nó không cao và khi mà người ta đan theo kiểu xe tròn đấy thì bản thân bốn cái sợi đấy nó đã có độ sẵn rồi nó đã có độ sẵn rồi thì khi các bác mà mắc bổi ấy, nó quấn ấy thì nó xoắn rất là nhiều các bác sửa lại rất là khó nhiều khi là hỏng cả cái sợi thòng luôn đánh được một lần nó hỏng nhưng mà cái này thì độ bền nó rất là cao các bác có thể sửa đi sửa lại được nhiều lần đây này. đan theo ờ, cái kiểu ờ, tết sam tóc các bác nhé và đan ấy thì là rất là dày dặn các bác nhá đan rất là dày đan rất là dày đấy ngay cả cái việc mà đan cái sợi dây thòng này, này mà dày hay thưa ấy thì nó đã chênh nhau về cái công chênh nhau về thời gian rất là nhiều các bác nhá đây hàng này là hàng làm kỹ hàng làm rất là kỹ luôn các bác nhá. đấy. thì giá thành nó cao như là tôi đã phổ biến rồi đấy, đấy các bác là thấy là có dây dù siêu bền này đan là đan theo kiểu test sam không phải đan xe tròn đan test sam bốn sợi vào với nhau nhé cước là cước đạt đúng tiêu chuẩn như là cước làm hồng à, ờ, các bác à, mua hàng thì mua đồng à, liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop đây nhá đây bốn à, đầu số điện thoại cho ba mạng bác mạng, mạng nào thì bác liên kết uh, liên hệ với số đầu mạng đấy để cho cái chi phí được thấp đi nhá rồi mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho số ngọc ánh nhá các bác uh, Ờ, vui lòng đăng ký kênh youtube thì các bác sẽ cập nhật được nhiều sản phẩm hay hơn nữa nhé mà shop giới thiệu cho các bác à, rồi xin ờ, chân thành cảm ơn nhé anh em có nhu cầu mua bộ khung thòng bẫy đa năng đây, khung thòng bẫy đa năng các bác nhé rồi, rồi. xin cảm ơn anh nha hẹn gặp lại trong những video sau